chào mọi người à, trong đầu tư chứng khoán nha thì à, các cổ phiếu mạnh là gì các cổ phiếu mạnh chính là cổ phiếu mà nó tăng mạnh trên thị trường tức là khi thị trường mà nó giảm thì nó giảm ít hơn mà khi thị trường mà hồi phục thì nó là những cổ phiếu đầu tiên hồi phục vậy thì làm sao để các bạn có thể so sánh được à, cái cổ phiếu đó với cái thị trường chung thì ở trong à, ứng dụng Ami Broker ở đây thì à, có một cái có một cái cách để các bạn so sánh bởi vì các uh, các cái ứng dụng này thì chỉ có Army, Army Broker có còn bên File và các cái ứng dụng khác thì hiện tại chưa có để các bạn tiện so sánh thì ờ, để mà tạo ứng dụng đó thì các bạn bấm vào basic này các bạn chọn basic này các bạn chọn uh, price for rent price for rent tức là cái giá giá bên ngoài ấy. các bạn bấm vào rồi sau đó các bạn ok đi các bạn bấm cho nó lên này di chuyển ở, đây, ở nút này các bạn cho nó lên cho nó lên rồi về cái phần uh, các cái chỉ báo ở đây thì mình tập thì các bạn có thể tắt đi tắt đi để nó tiện so sánh rồi ở đây á, thì uh, nó một cái một cái thanh ba đây là một cái thanh ờ, nến nhật đúng không ạ thì làm sao để so sánh thì đầu tiên các bạn vào view à, chọn à, ờ, price time các bạn chọn à, thành ba cả thì nó đồng đều thành ba các bạn tiện so sánh rồi ở đây á thì có một một cái là các bạn chọn chọn là cái chart cần so sánh một cái chart là thị trường chung tức là vn index thì ở đây ở một bên dưới này các bạn bấm kích cực kích cực phải và chọn um, chọn uh, parameter này đấy các bạn chọn là vn index ở đây nó sẽ cố định cái này luôn đó thì đây là cái chỉ số vn index này các bạn hiểu chưa rồi thì ví dụ bên đây là cổ phiếu HAH này HAH thì cổ phiếu thị trường chung ở đây thì từ ngày đây ngày hôm nay thị trường chung nó giảm thì nó vẫn không có giảm mà thì, những cái phiên mà giảm lớn như vậy này đây và biên độ thì AHH chỉnh chút xíu này khi thị trường thị trường chung hồi phục của nó cũng hồi phục theo luôn và thị trường chung đi lên nó vẫn đi lên đấy mình lấy ví dụ thêm là ví dụ như cổ phiếu BSR chẳng hạn các bạn uh, chuyển cổ phiếu bạn nhập vào đây thì nó thể hiện ở đây luôn như BSR này đó thị trường chung nó chỉnh nhưng mà thị trường uh, nó hồi phục hồi nó hồi phục trước thị trường chung luôn và hồi phục rất là mạnh mẽ đó hoặc là còn ví dụ như ở đây các bạn có thể xóa xóa các chỉ báo indicator này đi thì các bạn uh, uh, direct indicator này đây các bạn xóa các đường MA này đi thì nó xóa rồi bấm vào đây này xóa xóa hết đó hoặc là để so sánh hai cổ phiếu với nhau thì ở ờ, mục bên dưới này mục bên dưới này, này thì các bạn bấm ờ, thay vào thay vào bằng chỉ số viên index thì các bạn chọn là ví dụ như HAH chẳng hạn ví dụ như ờ, đây là cổ phiếu dầu đúng không mình sẽ so sánh hai cổ phiếu dầu như là PVS đấy thì nó sẽ bấm là biểu đồ PVS ở đây để đây các bạn tiện so sánh giữa cổ phiếu PVS và cổ phiếu BSR thì cổ phiếu nào mạnh hơn đúng không ạ ở ờ, nhìn ở đây thì các bạn rất là nhìn rất rất dễ phân biệt được này BSR nó thoát bất thoát hoàn toàn gọi uh, gọi là nền giá này nó đi lên rất mạnh mẽ luôn cái đoạn này thì mình không có mua hôm nay mình có tham gia ở đây mình tham gia ờ, hơn 1 tỷ đúng không ạ rồi quay ngược lại với parameter đó đây là cách mà mình thường dùng để mà so sánh hai cổ phiếu với nhau để chúc mọi người thành công nha